Hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Hôm nay tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong cái clip này Bởi vì sau một cái tuần làm việc học tập căng thẳng thì anh em đã chọn cái clip này để anh em giải trí Rất là cảm ơn các anh em nhé Đầu clip thì tôi xin được cảm ơn Anh em Khánh Lê đã donate cho tôi 50k Tuy nhiên là tôi cũng chưa biết là anh em Khánh Lê là anh em Khánh Lê nào Bởi vì là trên kênh thì có khá là nhiều anh em Khánh Lê Thì không biết là anh em Khánh Lê có phải anh em Khánh Lê đeo kính không Hay là anh em Khánh Lê chụp hai bố con anh em thử confirm lại với tôi nhá tôi rất là cảm ơn anh em và tôi cũng xin được cảm ơn các anh em mới đăng ký hội viên mới ở kênh à, xin được cảm ơn anh em mạnh hùng và anh em huỳnh hậu cảm ơn vì đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi Cảm ơn vì à, cái sự yêu quý của anh em Cảm ơn vì đã trân trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho anh em Cảm ơn anh em rất nhiều Cái tiền mà anh em ủng hộ thì tôi cũng uh, tái đầu tư vào Tôi nâng cấp cái trang thiết bị uh, làm Youtube khá là nhiều từ cái hồi mà tôi bắt đầu làm Youtube đến giờ ấy Thì cái tiền làm Youtube thì tôi đã có thể là dùng cái tiền đấy để sắm được thêm cái màn hình Đấy, một cái màn hình to Để tôi edit cho nó dễ hơn Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là tôi sắm được thêm RAM Sắm được thêm ờ, hai uh, thanh RAM Rồi sắm được thêm ổ cứng SD Cái ổ cứng SD giúp tôi tăng tốc độ làm việc Cũng như là cái khả năng lưu trữ Để có thể lưu được nhiều video hơn Đấy Và đặc biệt là không thể kể đến là tôi đã sắm thay đổi rất nhiều cái cái mic từ cái hồi mà tôi bắt đầu làm mà tôi dùng cái con mic rất là rẻ tiền con mic nó chỉ khoảng 400k thôi đấy sau nâng cấp dần lên là con triệu rưỡi và vừa mới đây thôi là tôi đã sắm thêm một cái con mic mới hơn ba củ đấy thực ra thì um, tháng vừa rồi phải thú thật với anh em là tôi được ủng hộ rất nhiều Tôi được anh em donate rồi anh em đăng ký hội viên rất nhiều Chính vì thế là tôi cũng mạnh dạn là tôi um, sắm cái mic mới <laughs> Anh em sẽ thấy là cái giọng của tôi trong cái mic này Nó trong hơn, nó ấm áp hơn, nó truyền cảm hơn Đồng thời là nó rất là gọi là sinh động Bởi vì nó có cái hệ thống thu 360 độ nó thu đúng vào vòng tròn và nó có cái hệ thống giả lập âm thanh 3D Anh em có thể thấy là bây giờ ấy khi mà cái giọng nói của tôi cất lên ở cái thời điểm hiện tại là anh em thấy không? Đấy, là nó đang ở phía bên tay trái của anh em. Nhưng mà anh em thấy là dần dần ấy, khi mà tôi nói như này tôi sẽ chuyển về cái tay phải của anh em. Bây giờ tôi lại ở phía bên phải của anh em và có đôi khi chúng ta lại gặp nhau ở cái đằng sau. Tôi lại là cái người đang đứng đằng sau anh em mà tôi đang nói chuyện ở đằng sau anh em. Đấy rồi tự nhiên tôi lại trở về đằng trước <laughs> Anh em thấy không Đấy cái giọng của tôi ấy nó rất là sinh động ở trong cái mic này à, Thật sự là đúng là đáng đồng tiền bắt gạo khi mà cái mic này nó khá là nhạy Ngày trước là tôi um, để cái mic ấy uh, Cái mic đầu tiên của tôi dùng ấy thì nó là phải dí sát mồm nó mới có thể nói được Đấy Rồi cái mic đến cái mic thứ hai thì mặc dù là không cần phải dí sát mồm nhưng mà uh, để ở trên bàn thì nó lại bị một cái là nó thu được quá nhiều những cái nó thu rất là nhiều những cái tập âm xung quanh nó nhạy đến cái mức mà nó thu rất nhiều những cái tiếng lè rè của quạt rồi tiếng uh, của máy uh, lọc không khí ở xung quanh nhiều anh em kêu đấy thì bây giờ tôi đã sắm thêm một cái con mic này thì nó lọc những cái tạp âm rất tốt Đấy, nó khá là nhạy trong cái việc bắt âm thanh từ cái giọng nói của tôi Cũng như là nó có cái hệ thống giả lập 3D cực kỳ là tuyệt hảo nó sẽ giúp tôi truyền tải được những cái um, cảm xúc tốt nhất đến với anh em Đấy anh em biết rồi đấy, tôi thì tôi um, tôi tôi làm clip và tôi um, ghi âm cũng như là tôi live stream ấy là tôi không có cái webcam, chính vì thế là cái việc truyền tải cái cảm xúc của tôi là tất cả nó đều thông qua là cái giọng nói hết. Đấy, chính vì thế là tôi rất là đầu tư vào cái việc là là là hệ thống âm thanh, mic Đấy, nên là hy vọng là với cái mic mới này sẽ giúp cho anh em có một cái trải nghiệm nó hoàn hảo hơn Nó tốt hơn nha anh em nhá Thực ra nếu mà nói đúng thì cái mic này cũng là từ anh em đầu tư cho tôi thôi Xong rồi tôi phục vụ lại anh em Đấy dùng cái mic phục vụ lại anh em Trong cái trận đấu này thì Tôi cũng bây giờ tôi cũng chưa biết là chơi gì đâu anh em ạ Đang còn phân vân nhiều thứ lắm Trận này thì có bộ Goblin là cực kỳ khỏe Nhưng mà cứ từ từ đấy anh em ạ để xem nó như thế nào đã Goblin thì có cả ba con ở trong bộ Goblin là các cái con truyền thuyết máy bay bom ca lông ui rồi giao con gấu này thế thì thế thì, thì cho vào thôi thế thì chơi gấu được chuyện này có cả rớt có cả ngộ không chơi gấu được đấy Tôi sẽ phải bán một con đi để tôi lấy cặp này Thay tạm hai con Skull Hunter vào đã này Bán con này đi Rồi mua hai hai cặp này Chúng ta ừ, ưu tiên những cái cặp hơn anh em ạ Chứ còn cái bộ Goblin Mech thì thực ra Không chơi được đâu Bài này nó như thế này là nó không ra được hai sao từ đầu Khó lắm Goblin Mech thì phải thắng được cơ Thì mới có được mà bây giờ là có slot cho cho gấu rồi Đấy Goblin Mech thì phải hai sao Nên là thôi ưu tiên cho cặp anh em ạ Ưu tiên cho cái cặp cho vào Tí nữa cặp này nó lên được hai sao thì ờ, tôi khỏe Ui rồi ôi được đấy Đây rồi Tạm thời con này ra đã này Được quá nhờ Thế là trận này chơi gấu, khả năng chơi gấu là rất cao đấy này Khả năng chơi gấu là rất cao này Gấu kết hợp với cả cái gì? Gấu kết hợp với mết à? Con Skull Hunter 2 sao nhưng mà chưa có slot cho vào Rồi cứ mua mết vào anh em ạ Trận này có rớt nên là có thể là chơi um, chơi chơi được uh, ờ, 9 mét đấy 9 mét hàng riu gấu kết hợp với 9 mét hàng riu rất là ổn luôn Bây giờ chưa có đủ tiền để up lên level 6 anh em ạ Mới kẹp được Skull Hunter Thôi tầm này nói chung là khả năng là phải chấp nhận thua Để chơi gấu chấp nhận thua thôi Bây giờ chúng ta có bốn gấu rồi Cái hoạt bốn gấu này thì dễ ra gấu lắm Ơ nhưng mà round vừa rồi không ra con gấu nào này Thực ra thì đầu game ấy Đầu game này thì vẫn chấp nhận là mất máu được Chấp nhận là thua mất máu được anh em ạ Không có vấn đề gì hết Chủ yếu là câu ra gấu thôi là tí nữa là cái cái giai đoạn giữa game là chúng ta nhàn Chơi cái này giữa game nhàn lắm Nó là ra ban gấu sớm thì giữa game nhàn lắm Đấy ở đây là tôi đã kích hoạt được là kẹp thêm hai huy giạt vào là bây giờ là có thể kích hoạt được là bốn gấu rồi Rồi cứ đợi thôi, ngồi đợi gấu ra thôi anh em ạ Tầm này không phải làm gì hết đâu Mấy con gấu này thì thực ra nó cũng khá là khỏe Mấy con này nó toàn là con ba tiền mà Như tôi đã nói từ những cái clip trước rồi Những cái con gấu này Thực chất là những cái con gấu ba tiền là những cái con co Là những cái con co gây đam Chính vì thế là nếu mà có thua thì cũng mất rất ít máu thôi Đấy anh em thấy không Nó clear khá là ổn luôn Bản chất ở trong cái con game này này Là cái hàng ba tiền là Thường là những cái hàng gây đam Đấy Thường như con co đam là ở ba tiền hết mà anh em Như là con uh, Fallen Witcher này Rồi con uh, Con gì nữa Con ờ, Agali Clyde À không phải Avenger Clyde đúng không Rồi con gì nữa Con uh, Con con con con um, Thunder Spirit Rồi uh, Berserker Toàn là những cái con ba tiền gây đam thôi Co chính thôi Nói chung là thôi cứ đúng đúng cấp mà áp thôi anh em ạ Giữ tiền thôi Anh em có thể thấy là ở đây có Có rớt Chúng ta đánh là giai đoạn late game thôi Còn bây giờ thì giữ tiền á Mấy thằng uh, ở trên top ấy Hiện tại nó rất khỏe anh em ạ Không đánh được đâu Bây giờ áp cấp lên vẫn thua rồi Bởi vì kẹp gấu vào là sẽ thiếu Selezi để chơi Kẹp gấu vào thiếu Selezi chơi Nên là thôi chúng ta cứ từ từ Bây giờ phải ra con gấu mết cơ anh em ạ Ra gấu mết thì mới gọi là là chơi được Này hơi khó nhở Hy vọng là ra con gấu mết thì tôi bán được hai con wizard Là chúng ta up lên 7 là kẹp được 3 mét vào đấy 3 mét kẹp thêm 4 gấu 3 mét 4 gấu và kẹp thêm một con Skull Hunter ở level 7 là lúc đấy là mới ổn được Còn thế này thì vẫn khá là yếu Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phải dự phòng trong cái trường hợp mà nó không ra gấu anh em ạ Không ra gấu thì có thể là chơi 9 mét anh em nhá Đây là tôi vẫn đang dự phòng một cái trường hợp là nó không ra thêm mấy con gấu Bất cứ một con gấu nào nữa thì khả năng là sẽ phải chuyển đấy nhiều cái trận nó kiểu gấu lừa anh em Nó ra đủ bốn gấu nhưng mà nó không ra gấu Đây này Không thấy ra gấu anh em ạ Cay không Mấy cái nào vừa rồi anh em có thấy không Đúng kiểu gấu lừa luôn đấy Rồi up lên 7 đã Kẹp đỏ vào anh em ạ Đúng kiểu gấu lừa Cay thật Rồi cứ để đây Tí nữa là có thể chuyển sang 9m được Ở đây là có cờ rim rồi Còn quan trọng nhất ở cái bộ 9m thì nó ra rồi à, Chơi 9m được anh em nhá Gặp thằng này chắc lại thua rồi. Khó lắm Khỏe Này khỏe quá Mặc dù là tôi cũng là ghép hết đồ rồi đấy Ăn nổi không Ăn nổi không nhờ Ăn nổi không nhờ Ăn nổi không nhờ Ăn được không? Ăn được đấy, ăn được, ăn được, ăn được, được, hay quá. Hay quá anh em ơi, được đấy. Được. Đó. Anh à, ra gấu xin à. Cái cái bài này lại ra gấu xin nhiều cơ chứ không không phải là là mết rồi. Bài này lại thấy lại ra cặp gấu xin này là khả năng gấu xin lên hai đầu tiên này. Assassin lên hai sao đầu tiên à? Thế chơi cái gì cho nó hợp lý nhỉ? Chưa thấy ra gấu gấu mết. Ra gấu mết thì chốt bài mết luôn. Còn nếu mà gấu assassin lên 2 thì bây giờ có cái búa xét đúng không? Có có chơi chơi assassin được không nhỉ? Không lên, không lên, không lên, không lên. Nếu mà chơi assassin thì thì, thì ghép cái ghép cái búa xét hơi phí. Chốt đồ búa xét rồi, chơi uh, khả năng là vẫn chơi chơi chơi gấu mết ui rồi ôi lại ra một con gấu đá này vậy là chưa có bất cứ một con nào lên hai cả thế thì như nào đây bây giờ phải bán đi để có thêm slot bán con gì nhở đây nó còn cho thêm một con sword master với một con uh, con con Venom này Ôi rồi ôi khó nghĩ nhờ Trận này có thể chơi 9m được ấy Khó nghĩ thế nhờ Thế này thì Tôi vẫn đang có ý định là hướng tới là cái bộ 9m ở đây Anh em ạ Vẫn muốn hướng tới cái bộ 9m ở đây Bán cái này đi Mua con rồng Ok Ôi không phải rồi Cho con mèo này Wow đây là một cái sự lựa chọn Đứng giữa ngã ba đường anh em ạ <laughs> Rồi phải lựa chọn thôi Bây giờ cho con mèo ở đây này Là kẹp mèo vào là rất ổn luôn này Thế lại vừa bán con gấu đi thì nó lại ra anh em ạ Thế lại chơi gấu à Chuyện này chơi gấu rồi Thôi không chơi 9m nữa vậy Thôi không chơi 9m nữa Chuyện này là kẹp mèo và là có cặp này Nhưng mà tất nhiên là chúng ta phải đợi thêm một con gấu nữa mới chơi được anh em ạ Đợi ra thêm một con gấu nữa Bây giờ vẫn chưa đủ bốn gấu Vẫn phải kẹp quy giạt vào Thôi thì cứ để thế này thôi Để thế này nó vừa giữ máu được Giữ máu được vừa kích hoạt được bốn gấu Ok Trận này là, là thế này là chơi gấu rồi anh em ạ Chốt chơi gấu thôi Chứ còn không không không, không chơi 9 mét nữa rồi Nó ra gấu Nó ra mèo Nghĩa là thứ này bộ này giống là chơi chơi chơi chơi gấu hơn Còn nếu mà chơi 9 mét thì Chúng ta sẽ chơi một cái bộ 9 mét hàng riu Chứ không chơi fake ở cái trận này Trận này chơi hàng riu luôn anh em ạ Được 9 mét kẹp với cả gấu Hàng riu ở chơi ở level 11 Level 11 là chơi được Greater Trận này có cả Greater thì tôi nghĩ là lựa chọn gấu nó, nó quá hợp lý rồi anh em ạ Có Greater ở chơi gấu thôi Trời ơi, tôi cần một cái con gấu nữa nó ra thôi Hy vọng là round sau ra con gấu nhá Round sau ra con gấu mết đi Round sau cho tôi cái con gấu mết nào Up 8 cái là vứt từ hết wizard đi là kẹp được tới 3 mét để kết hợp với cả mèo nữa vào Cực kỳ mạnh luôn Ôi nhưng mà liệu rằng có ăn được cái rau quái này không nhở Trông khó phết đấy ăn được không ăn được ăn được ăn được ăn được school hunter để ra hai con quái à có chém lan này ui rồi ra bốn gấu rồi hay quá ra bốn gấu không có gấu mết à thôi cũng được không sao cứ ra bốn gấu là ổn cứ ra bốn gấu là được anh em ạ rồi cho mèo vào đấy như này Với level 8 lên 8 Rồi ok Như này thôi Tức là có 11 con đấy Như này là có 11 con đấy anh em ạ Quá ổn Rồi Rồi Bán luôn Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Thằng này xả hết tiền nó cắt chuỗi của tôi à? Vãi đái thật. Ui chết rồi. Gặp đúng cái thằng xả tiền anh em ạ, xả hết tiền cắt chuỗi luôn. Ghê thật. Chơi căng đấy nhở. Ah, Trận này Cuối cùng thì cũng chuyển sang mết thôi anh em ơi Chuyện này có rớt mà Ok Thôi rồi tạm Vẫn chưa ra con gấu mết nên là cũng chưa có Có có có cho mết được vào Kẹp mết được Thôi cứ để cái này chơi uh, kẹp mèo vào Toàn một sao anh em ạ được cái bây giờ ra ra đủ bốn con gấu rồi thì tiền nó không phải là cái gì đấy nó quá là lo lắng đến vấn đề tiền. Bây giờ chủ yếu là về cái vấn đề là là là làm thế nào để nó ra được những cái con gấu lên hai sao sớm thì tôi có thể giữ được máu thôi. Bởi vì nếu mà cái bọn này là một sao đến cái giai đoạn 20 thì nó khá là yếu rồi đấy. Không bây giờ không thể lấy được cái cái số lượng để át chất lượng nữa rồi. Đầu game thì mới chơi được cái kiểu như thế thôi chứ còn bây giờ là bây giờ là phải hai sao thì nó mới có chất lượng chất lượng của con chết chứ còn bây giờ mà toàn một sao thì nó toang lắm anh em ạ bởi vì những cái con chết này này mặc dù là có thể là nó có đam đấy nhưng mà máu nó ít quá nhưng cái con một sao này máu ít lắm mà máu ít thì chết nhanh không kịp tự tung được nhiều lần trưởng ờ, chết rồi cần cần phải lên hai sao đã chơi như này được cái là có tiền để áp cấp sẽ có nhiều tiền để áp cấp chuyện này thì nói chung là cũng là tạm gọi là ổn có bit này Trên này có người chơi bit Không sao thằng này vẫn ăn được Gấu đá này nó clear bọn bit nhanh lắm ba con gấu đá cơ mà Đó Ok vẫn giữ máu tốt Tầm này vẫn giữ máu được anh em ạ Rồi option đến 9 thôi À đây rồi Được nhưng mà phải lên 9 mới cho vào anh em ạ mà bây giờ vẫn chưa ra Gomez cần một cái con Gomez để kích hệ ấy bây giờ là cần gì cần cái con Gomez kích hệ Gomez kích hệ là ở level 9 là chúng ta kẹp được 6m kết hợp với cả 4 gấu ở level 9 khó nhỉ Giờ vẫn chưa ra con gấu mết này Mặc dù là tôi có bốn con gấu rất lâu ở đây nhá Mà đúng cái con gấu cần nhất thì nó không ra con gấu assassin thì chắc là tí nữa bỏ Bỏ gấu assassin đi Cái búa xét thì tí nữa cho con flame cầm Chắc là nhiều người chơi Goblin không? Ui rồi ôi Ông nào cũng muốn là chơi Goblin luôn đấy Căng thật Trong một trận đấu ba bốn thằng chơi Goblin về căn bản là trận này có có cả ba con ở trong bộ truyền thuyết anh em ạ Nên là có rất nhiều người thích chơi Rất nhiều người thích và muốn chơi cái bộ đấy Thì thôi, nhiều Goblin thì chúng ta chọn mết quá đúng rồi Đấy rồi Nhiều Goblin thì chọn chơi gấu mết là quá chuẩn rồi anh em ạ Không còn gì sai nữa nhưng mà Phải ra được con gấu gấu mết Phải ra được con gấu mết thì mới chơi được 9 mét riu anh em ạ Trận này thiếu con rồng Thiếu con rồng 5 tiền Chính vì thế là bắt buộc phải ra con gấu mết mới chơi được Còn nếu mà không ra con gấu mết chỉ chơi được 6 mét thôi 6 mét kẹp với cả gấu Và Nếu mà ra được con ờ, gấu mết thì sẽ chơi được 9 con 9 con mết 9 mét kẹp với cả 4 gấu ở level 11 ờ, à Level 11 đúng không? Đó 9 mét ở kẹp 4 gấu ở level 12 cơ Level 12 mới kẹp được Level 10 là 9m mà đúng không? Level 10 kẹp hai wizard vào là level 10 19m, level 11 cộng thêm một con gấu thôi. Phải level 12 anh em ạ. Rồi, lên 9 thôi. Vứt hai con gấu ờ, cụ vào, cụ làm tiền này vào cũng kinh. Rồi. Rồi, chốt đồ nè. Ok. Tôi sẽ lấy cái giáp. Lấy cái giáp cho con gấu cụ. Rồi cái này thì có thể là là chúng ta lấy cái giáp xong là chúng ta có thể thêm một cái um, cái uh, chén thánh cái chén thánh này cũng được này lấy cái chén thánh đã rồi để lấy tí nữa là một cái huyết trượng hoặc là một cái uh, ờ, bkb đấy để dành tí nữa nha anh em nhá thì đó bkb hoặc huyết trượng mà khả năng là, là huyết trượng là được huyết trượng đánh nhau với cả goblin này cho giải tán cho nhanh ok goblin tầm này có vẻ khá đuối nhở khá đuối nhở bạn nhở ui giời sắp đi rồi kìa ui đẩy quả vừa rồi hơi căng đấy hay quá nhở ui ngộ không à ra được cả ngộ không luôn chơi không ba meteorit anh em ạ qua được Tăng độ trâu chó Chơi bộ mết Mết kết hợp với cả 3 lít à Nhưng mà nếu mà chơi uh, ờ, 9 mết thì không kết hợp được, được với cả 3 Meteorite 3 lít là Nếu mà 9 mét ấy là 10 con rồi Đấy 10 con rồi thì chỉ thêm được hai con nữa thôi hai con level 11, level 12 thì không có đủ được Thêm con gấu uh, ờ, lít là hết Đây chỉ chơi 6 mét thôi 6m 3 lít Ở level uh, ờ, 10 6m3 Metallic ở level 10 là chưa được Đúng không? Đúng Lên 11 là kẹp thêm con gấu nữa 6m 4 gấu 3 Metallic ở level 11 6m à? Chuyện này chơi 6m à? 6m thì dễ hơn Bây giờ đủ rồi Thiếu già là ngon ngon lành rồi Đấy mà nó trâu anh em ạ Được đấy Bộ này là được đấy Ổn ổn ổn ổn được Đây rồi Gấu đá lên được hai sao này Mà trận này khó mà lên được 11 Bây giờ vẫn chưa ra già thì lấy đâu ra mà lên được 11 3 mét vào đúng không Này được chưa Tầm này thì lại không không cần mèo nữa rồi Bây giờ ít cặp thì không cần mèo nữa Bây giờ nó sẽ là là là 3 mét kết hợp với cả gấu và ba metalit đã bộ này được được cái nó rất trâu anh em ạ được cái nó rất trâu mà kết liễu đối thủ sớm ấy là nó sẽ không mất máu nữa cái số phần trăm máu bị giảm là nó sẽ không bị trừ dần theo thời gian nữa ok gặp bít này cũng càng đấy nhưng mà bộ này trâu lắm giảm 30% đam nhận vào cơ mà trâu lắm anh em ơi làm gì có cái cửa ăn được Chơi gấu rất sướng nhá Đấy bây giờ tôi thoải mái tiền mà tôi up cấp lên 10 luôn Chơi rất sướng Đầu game cứ ra gấu thôi là ổn luôn anh em ạ Không phải nghĩ đến tiền nữa rồi Tiền nó không phải nghĩ Bộ này không phải nghĩ đến tiền Bộ này chỉ nghĩ làm thế nào để kết thúc trận đấu sớm Hoặc là một cái trận đấu hay mắt nhãn thôi Nhưng còn nếu mà ra được như này thì nói chung là quá dễ rồi Easy game Bây giờ thôi chúng ta cứ up lên 10 xong roll con già cho nó dễ anh em ạ. Ở level 10 chúng ta có 30% mà ra con già. 30% cơ hội roll ra con già nó dễ hơn. Đằng nào thì cũng bây giờ cũng giữ được chuỗi mà, bây giờ mạnh mà. Đấy, thằng Goblin kia có vẻ to đấy, ra ca lông rồi. Ra ca lông rồi. Ok. Trong khi đấy những cái thằng Goblin còn lại còn đang rất là chật vật ở đây. Biết ngay là mấy thằng Chơi Goblin thì chỉ có một thằng xanh là ăn thôi anh em ạ à. Còn lại xuống hố hết Còn lại tất cả những thằng Goblin mà nó không xanh là nó sẽ xuống hố thôi Ok Rồi chết hết Chết hết thôi Dần dần nó sẽ chết hết thôi Đấy rồi có huyết trượng rồi anh em ơi Tôi cứ đợi mãi cái huyết trượng Nhưng mà sắp đến uh, round 25 rồi anh em ạ Đợi lốt round 25 Từ từ đã bình tĩnh Chúng ta có round 25 này vẫn còn đồ từ từ đã cho nó rơi lốt cái đồ rau này ra nếu mà rau này nó ra cái trượng phép thì thôi không phải lấy trượng phép nữa chúng ta tí nữa chúng ta lấy cái bkb chúng ta ghép vào anh em ạ đằng nào cũng sẽ phải có bkb mà rồi ra đây rồi hay quá giờ vẫn chưa ra con gấu mết anh em ạ để tôi kẹp ờ, uh, 6 mét vào Ồ. Vậy là Vậy là không có cái cái cái trượng phép ở đây. Chưa ra gấu mết đen nhờ Chuyện này nếu ra gấu mết à Đen thật đấy Thôi chốt cái cái cái cái, cái, huyết trượng này anh em ạ. Rồi con slot cuối cùng thì để dành tí nữa. Đèn quá nhở Ra tất cả các cái con gấu rồi Trừ con gấu mết anh em ạ Tất cả gấu đều đã lên được hai sao mà Mỗi con gấu mết là không có Để tôi cái hích kích, kích cái hệ 6 mét vào 6 mét thì nó sẽ khỏe hơn Bây giờ còn chơi có 3 mét này Vẫn phải chơi 3 mét Đánh với cả bít ăn được không Bit này thì dồn nam cũng kinh nhưng mà tôi thì nói chung là anh em cũng thấy đấy. Rất trâu. Khả năng chịu đòn rất trâu. Đến lối mà cái con The So của tôi một sao vẫn còn không thể chết được kìa. Đó. Trứng à. Trứng này à, để dành anh em ạ. Đập cho ngộ không hoặc là đập cho cái con um, gấu 5 tiền thôi. Gấu 5 tiền 3 sao thôi. Ghép luôn cái hút máu đi. Chắc là roll tiếp mấy cái nữa xem nào Ui Lại trứng Hết slot rồi Thế chắc là phải bán Bán con uh, Bán rồng Bán rồng đêm đi anh em ạ từ từ từ quả trứng này nói chung là già thì không không không cần đập cho con già anh em nhá con già này bốn tiền dễ rôn không nhưng mà con này có ai chơi đâu ra roll tí là ra Bình tĩnh Con già này roll Ở đây là chúng ta roll ở level 10 Không có vấn đề gì mà phải roll Đập trứng cho con già này cả anh em ạ Bình tĩnh Trứng này là đập cho cái gì mà nó không ra được ấy Như là con gấu 5 tiền này này Hoặc là gấu mết này này Hoặc là ngộ không này là những cái con mà cần phải đập trứng hơn Chứ còn con già này tôi không đập đâu Cứ bình tĩnh Già bây giờ kích hệ mà Cá lông à Thôi không chơi Ờ, thôi roll tiếp rồi Đấy Dễ không Chuyện này là cần con rớt nữa nhá Chưa thấy rớt đâu Trứng này là đập cho rớt là hợp lý này Đập cho rớt, đập cho ngộ không anh em ạ Chứ còn đập cho con bốn tiền thì nó lại hơi sai Bây giờ tầm này tôi mạnh như này Tôi việc gì tôi phải gấp làm nó không gấp gáp anh em nhá Bình tĩnh cứ từ từ rồi Lui cho thằng Goblin nó to lên một chút Tí nữa rồi chúng ta tỉ thí nó Đánh nó vui hơn Đánh nó hấp dẫn hơn đúng không Còn bây giờ mà bây giờ mạnh quá xả tiền gấp Xong rồi lại full hai sao Thì nó lại trận đấu nó dễ quá anh em ạ Trận đấu thực ra trận này nó quá dễ ra gấu này thì có cái gì đâu Có gì thật sự cái trận này nó, nó không phải là tôi chơi nhá anh em nhá Mà trận này là game chơi tôi chứ không phải là tôi chơi game đâu Đấy gặp thằng Goblin này nhưng mà thằng này đi làm gì có cái cửa đánh anh em Ui rồi ơi nhìn kìa Con già nó quẹt một phát Chỉ cứ chết hết rồi Ui giời dễ quá Game này dễ quá anh em ạ Đấy là còn chưa ra rớt đâu nhá Ngộ không này Ui thôi Thôi số hôn con ngộ không hai luôn Đỡ phải đập trứng Ui rồi ba quả trứng kìa, à? Từ từ đá rôn tiếp Cứ bình tĩnh anh em ạ Rôn tiếp Ngộ không Ra đi Rớt này Ê rớt này Đập trứng luôn vậy Ok Rớt đây đó Được anh em ơi Được quá nhờ Đấy nhưng mà Hiện tại thì vẫn chưa có con gấu mết Cần rất cần con gấu mết ở đây Gấu mết thì mới chơi được mới đủ bộ được trông à con cáo nó sọc không vào máu luôn con cáo nó sọc một phát mà không chết được bất cứ một cái con mết nào luôn dã man nhở trầu thật đấy đúng kiểu ba lít, quá trầu ui rồi ơi chết rồi chết rồi anh em ạ chết rồi đấy có một cái bờ linh ở đây này được không À không, tôi sẽ ghép cái ngọc giảm hồi chiêu Ngọc giảm hồi chiêu ngon Nếu mà ghép cái ngọc giảm hồi chiêu này ngon hơn không? Được Đợi nốt rau này anh em nhá Rau này rau quái Xem nó rơi ra cái gì đã Cái ngọc giảm hồi chiêu sẽ ghép khi mà nó tự ra còn nếu mà không thì tôi sẽ lấy ở cái món đồ ở cái cái cái kho của tôi tôi sẽ lấy lốt để tôi ghép cái dọc à, ngọc giảm hồi treo bây giờ thì cứ từ từ đã Đấy, đối thủ là bây giờ cũng lên được 10 rồi nhưng mà nói chung ấy là goblin thì không có cửa anh em ơi goblin lấy đâu ra cửa đánh bọn này rồi lấy cái, cái cái này được đấy lấy cái giáp phản anh em ạ rồi BKB luôn à Quá hợp lý sáu mét luôn nhở Được không Cho rớt vào thay con này ra Có yếu hơn không nhở Rớt một Cho rớt vào thay con con con uh, gấu assassin là được nhưng mà bây giờ tôi thay vào sợ thằng này nó đi sớm ấy Tôi chưa muốn thằng này nó đi đâu Ghép cái ngọc giảm hồi chiêu này Muốn nó thử full à, hai sao có đánh được không Anh em ạ Tầm này chắc chắn là nó thua rồi Làm gì có cái cửa đánh Không thể giết được Trầu lắm 30% giảm toàn bộ đội hình giảm đam toàn bộ đội hình anh em ạ nó sẽ không thể giết được con gấu bố này câu tí thời gian để cho lên cái con gấu bố lên 3 sao anh em ạ cho nó sống để con gấu bố lên 3 sao xả tiền sớm làm gì đâu cho con này vào đi bây giờ thì còn khỏe hơn nữa này bây giờ mà tôi tôi tôi Vừa vào trận đấu là xòe quạt một phát là có khi bay cả đội hình luôn Trận này chính ra nhá, đẻ gấu Mặc dù là không đẻ nhiều nhưng mà nó đẻ rất là là hợp lý nhá Nó đẻ toàn là nó đẻ theo kiểu cặp xong rồi lên hai sao luôn Chính vì thế trận này tôi rất hên, rất mạnh Chả phải làm gì luôn anh em ạ Nhiều cái trận đấu là nó cứ đẻ mỗi con một tí Xong rồi nó không lên được hai sao thì những cái trận đấy mới gọi là lừa Chuyện này rõ ràng là, là chơi gấu từ đầu là rất chuẩn rồi Ui rồi anh em nhìn kìa Trông kìa Đẩy nhiều máu luôn Đẩy quá nhiều máu luôn Thậm chí tôi sắp lên được 11 đến nơi rồi này Thunder khi lên được 3 sao Già lên 3 sao Nhưng mà cái đội hình này của nó chả có cái cửa gì ăn được ấy anh em ạ Đây giảm hồi chiều cho con gấu đi Cái đội hình này của nó chả có cái gì ăn được ấy Bây giờ nó roll hết tiền nó luôn hết tiền nó kiếm rồi Con Calong 2 sao thì nó vẫn Tôi nghĩ là nó vẫn chẻo cái cửa ăn được luôn Calong 2 sao hay là máy bay Kể cả lên 2 bom lên 2 thì Vẫn chưa có cửa mà dù là toàn 3 sao ấy Toàn 3 sao ấy nhưng mà Không ăn thua Bây giờ nó muốn ăn được tôi Nó chỉ có một cách đấy là chuyển về insect May ra mới ăn được Nhưng mà cũng chưa chắc đâu Chuyển về insect chưa chắc đã ăn được đâu Đội hình này nó vừa trâu nó đam nó vừa to anh em thấy không ủa trâu chưa kìa con cá lông nó bắn mãi mới chết được mấy cái con mết vớ vẩn ở đằng sau Cả ngộ không cả gấu đá đều rất trâu Thằng này chắc nó đi trước khi tôi lên được cái con gấu lên 3 sao rồi anh em ạ Gấu bố không có dấu hiệu là là, là ra tiếp Rao này 14 máu có đi luôn không nhở Hy vọng là thằng này nó vẫn sống được đến rau. Rao rao ờ, uh, 36 đi Cố gắng sống với rao 36 đi thế nào Rồi Calong lên 2 rồi này Tôi nghĩ là con Calong này lên được 2 thì à, nó sẽ sống được lốt rao này đấy 14 máu này có Calong 2 chắc chưa chết ở đâu Ở đây là nó, nó có cả con con con Calong 2 nhưng mà ngoài ra thì nó còn có bốn con 3 sao ở đây mà. bốn con 3 sao cũng khá mạnh. Được không? Ui ôi Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ờ, được Vẫn sống được anh em ơi Hay quá Nhưng mà tất nhiên là cái cửa nó giết được cái con gấu này của tôi thì nó rất khó Làm gì có cái cửa Có đấy, cửa sổ <laughs> Ui giời ơi Đấy, sống được đến ra 35 kiếm được cái đồ là ngon nghẻ thì đi nhá Xem nào <clears throat> Thôi dao này dao sò chết rồi anh em ạ Xả tiền thôi Thôi Ngộ không không mua nữa Thế thôi anh em ạ Ngộ không hai rồi Đấy Con gấu này mua này Cho ra con rớt đi nào Ô, Không ra lủi con rớt à Đập trứng cho con rớt phát <clears throat> Thế thôi anh em ạ Trận này còn không không lên được 11 luôn Đã hết game mất rồi à, Cái bộ này thì nói chung là 6 bếp 4 gấu 3 meteorite thì nó cũng là cái đội hình thế giới rồi Tầm này không chơi được đâu Đối thủ không có cửa Mà tôi nghĩ là cái bộ này này Kể cả nó chuyển sang insect nó cũng không ăn được đâu Bộ này nó không phải cái bộ sợ insect Có gấu clear insect nhanh lắm Có gấu này clear insect nhanh lắm chỉ có 9 mét mới sợ thôi anh em ạ 9 mét fake mới sợ ở insect chứ còn cái bộ này nó cũng chả sợ chẳng ngại insect đâu rồi rôn hết tiền à đây rồi rôn hết tiền rất hai rất hai rất hai rất hai gấu tiếp này rất hai ok đập trứng luôn cho gấu luôn thôi trò chơi kết thúc rồi anh em ạ không kịp lên con già với cả con Thunder 3 sao hết giờ mất rồi Không kịp roll 50 tiền Đấy, chuyện này cũng kinh ấy nhưng mà nhìn em kìa Tôi còn kinh hơn Ồ Rớt vẫn sống, rớt vẫn sống, gấu mết vẫn sống Thế thì lấy cái cửa gì mà ăn Ôi rồi ôi Ui rồi anh em nhìn nó lướt kìa Lướt một phát hết máu luôn anh em ạ Máu vẫn còn đầy Ôi rồi thế là game kết thúc mất rồi Ui, Dễ quá chơi thế này nó nó nó không sướng lắm nhở có khi hôm nay phải phải ra hai clip mới được ra một clip lại không phê <laughs> đúng không anh em chắc phải ra thêm một clip nữa mất thôi thế này thì thì, thì nhanh quá <laughs> hợp lý rất hợp lý anh em thấy hay để lại tôi một like anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi nếu anh em